và hôm nay à, nhân cái chuyến đi à, à tham quan thì à, xin chia sẻ với quý vị và các bạn về cái củ ấu, cái cây ấu và cái, quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch cái củ ấu mà chúng ta rất là ưa thích, rất là nhiều người thích ăn cái củ ấu này. À, xin được chia sẻ với quý vị và các bạn. Nhiều ấy lắm chú ạ Không, nhà cháu Yến là ở chỗ chỗ Hà Lĩ nhá dạ. Là có một cánh đồng là súng, hoa súng Đang chồng đang làm bẫy cá, đang bệnh kinh Ờ, sen ở lại với mùa mùa mùa hè Ở đây, trong đây có cái gì không? Có đảo nước Đọng nước, nước vào À, lần đi qua đây có vào được không ạ? Vào sang bên kia, có đảo Đi đọng lần đây mà đợt chỉ nói muốn là leo đấy à lại quay lại toàn bộ ảnh Tết dương lịch nhá ừ. cái con ấu này thì thì thì nó lâu không, không hả chú thu hoạch thì khoảng mấy tháng ạ tháng hơn tháng cháu thấy con em nhà cháu nó đem lên cháu ngủ lâu lâu rồi nhà chú có em thì trồng này không được ngắn phải phù hợp. À? Vâng. À? vâng Chứ ngoài ngoài mình vừa trồng ấu thêm mình còn kết hợp làm gì nữa không ạ? Không. Chỉ có trồng ấu không thôi. Thế là ví dụ như, như giờ này là mình à, mình mình à, thu hoạch xong ấu này này rồi còn làm gì nữa? Thả cá, thả cá rồi. À lại chết mùa này lại chuyển sang thả cá. Thả cá đấy, cá nhắn đấy. Ờ, cá nhưng mà cá là cá dù cá ngắn ngày thôi với cá cá ấy thôi. cá tê nuôi, nuôi tê cũ thôi ở đây thì mình thường ờ, nuôi cá gì hả chú cá lóc cá lóc là chính xác nhất không ăn cây cũ ấu có mỗi cái loài cá đó không à, ăn cá rãnh cá trồng à lại à. nuôi cá đúng không à. Dạ. cá trắng nuôi để ăn luôn cá tu để ăn lóc nuôi cá lóc à là cá chuối ra đấy hả vâng chuối chấm ở à, trong không ăn được ở à, trong mà ăn đúng không cái gáy cái gáy Thế thì như năm trước thì họ sẽ được gấp đôi mình ạ? À? Gấp đôi Là 40 tấn 40 tấn, 40 tấn Năm ngoái là hai, hai, hai hổ, năm nay có một hổ thôi Thế thì năm nay 20 tấn thì nhân với giá 90. trung bình là khoảng 90 mươi. nó lỗ nó hút công không công trồng là sầu 9000 cái này là 9000 một tấn nội yến à một ừ, một tả là 900 một à, là tả 900 nghìn một tấn là 9 triệu một tả là 900 900 nghìn 900 nghìn 900 à. nghìn trên thì là một tấn sẽ là được 9 triệu khoảng 9 triệu luôn à, rất là chú được một tấn là 9 9 triệu 9 triệu là đi được 18 triệu à? khoảng 12 triệu ship cầu hai mấy triệu 30 triệu ô dân năm nay lại lỗ à? phải biết cái tô vâng anh em nghe đi anh ạ à. cú này cũng cũng giỏi chi là đẹp này wow. thấy được cú không cô hăng hái đi cô lấy tay cô lấy tay cô lỡ cô hăng hái đi vấn là sao mai còn có ấu đâu không mà đi à, phải đi với cái cô đội là cái mũ cái nón để cho nó đỡ lệch đi đấy anh làm con giỏ thôi chứ trời ơi là anh hết mùa giờ là không còn mai cũng ba ông ai những ai đến đây ờ, làm ạ chả biết là cũng ở, có một người ở huyện vĩnh lộc thôi mình chả biết là cô nào ai nhỉ hai thanh niên nữ một thanh niên nam à. cũng đang chung tuổi này cô tôi quay ra đây cô tôi quay ra đây quay mũi thành đây giữa đây coi vừa hở hở hết cái này ạ miếng đạn được người chồng chống trời cả đó quay cái người nó đẹp quay coi cô bê cái cái cái giỏ to to đường sau ở à, đường sau cô á Vâng, như vậy là qua một số các cái đoạn video clip mà chúng ta vừa theo dõi vừa rồi thì à, chúng ta thấy rằng là cái việc trồng cái à, củ ấu, cái cây ấu thì được trồng ở một số các cái vùng đồng à, đầm lầy và cái cây ấu nó cũng ờ, ờ, gần như là cái cây hoa súng ờ, nhưng mà nó nhỏ hơn và hoa thì lại màu trắng và đặc biệt ở đây rằng là chúng ta thấy là cái củ ấu thì ăn rất ngon nhưng mà nói là củ nhưng nó lại không ra từ gốc mà cái củ ấu này thì nó lại ra từ à, cái lá à, của cây ấu và chúng ta thấy à, rất là tuyệt vời ở cái điểm này và đây là một cái đặc điểm À, rất là à, khác biệt à, giữa củ ấu và các cái củ khác để chúng ta thấy được và nếu như chúng ta thích video clip này thì xin mời quý vị cùng like share để mọi người cùng xem và biết được cái củ ấu cái cây ấu cái quá trình thu hoạch củ ấu cây ấu mà chúng ta thường hay ăn xin cảm ơn quý vị và các bạn xin được chia tay với quý vị và các bạn